Rồi, chúng ta có thêm một cái bí quyết thứ năm đó chính là hành động và học tập liên tục. Muốn thành công chúng ta phải kỷ luật bản thân mình, phải rèn luyện, phải học tập liên tục, liên tục, liên tục. Kỷ luật nó nằm ở cái sự liên tục nha các anh chị. Rồi, kỷ luật bản thân nó sẽ giết chết đi cái con quỷ lười biếng trong mình. Chúng ta luôn phải phấn, chúng ta phải chiến đấu mâu phấn mỗi ngày cứ mỗi ngày chúng ta mở mắt ra là là một hành trình chiến đấu ở bên trong tâm trí của chúng ta bên chúng ta nó sẽ có hai tiếng nói tiếng nói nhỏ là little voice nói rằng thôi ngủ đi sung sướng đi kiếm cái công việc gì nhẹ nhàng những công việc gì mình thích những công việc gì có hứng thì làm còn những công việc gì sao à phải dậy sớm phải đọc sách nhàm chán phải tập thể dục thể thao phải nỗ lực cố gắng thôi vậy là sau đó là sao à hai cái tiếng nói nhỏ mày phải thành công hạnh phúc phải kỷ luật hoặc là mày phải sao vô kỷ luật đi vui chơi giải trí đi ngủ đi cho sướng thì suốt ngày chúng ta làm sao mà bị đấu với hai cái tiếng nói nhỏ này do đó muốn kỷ luật thì mình phải giết chết đi cái tiếng nói nhỏ xấu kia phải giết đi cái con quỷ lười biếng kia và làm sao à nuôi cho mình nuôi cho mình một cái ý chí cái khát cao, cái lý do và các anh chị sẽ thấy rằng đừng bao giờ ước mơ mọi chuyện trở nên đơn giản và dễ dàng hơn hãy ước cho mình tài giỏi hơn và đừng bao giờ ước cho cuộc sống tiếp sóng gió hơn mà bạn hãy ước cho mình sao ạ khôn ngoan hơn có đúng không anh chị bởi vì trong cuộc sống của chúng ta không bao giờ khó khăn không bao giờ nó hết đi đâu những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta nó không bao giờ nó sẽ mất đi đâu chúng ta còn sống là chúng ta còn gặp vấn đề từ đây cho đến cuối đời 80, 90 tuổi, thậm chí 100 tuổi chúng ta vẫn luôn gặp vấn đề mỗi ngày và còn sống là còn vấn đề không bao giờ mất đi vấn đề đâu anh chị chẳng qua làm sao mà chúng ta giỏi hơn vấn đề chúng ta lớn hơn vấn đề chúng ta vượt qua cái vấn đề đó ok không các anh chị do đó hành hành động đi cùng và học tập là hai cái từ khóa để giúp chúng ta liên tục vượt qua những vấn đề của mình còn nếu không chúng ta sẽ luôn luôn né tránh nó giống như câu chuyện gì các anh chị Nobita khi mà không chịu học tập không chịu hành động lười biếng ham ngủ ham chơi và suốt ngày cứ gặp vấn đề là tìm cách làm sao ạ à? né tránh đi tìm Doraemon làm sao à? có một cái bộ gối để làm sao xử lý cái vấn đề kia nhưng xử lý xong vấn đề đó rồi lại lạm dụng cái bộ gối đó và bắt đầu làm sao à đẻ ra hàng loạt các vấn đề khác nó to hơn do đó hãy ước cho mình tài giỏi hơn hãy ước cho mình siêng năng hơn hãy ước cho mình có khả năng kỷ luật hơn khôn ngoan hơn để làm sao bước qua được các vấn đề chứ đừng bao giờ ước là thôi đừng cho con vấn đề vũ trụ ơi đừng gửi cho con những cái khó khăn nghịch cảnh nữa không có đâu anh chị Vũ trụ luôn gửi khó khăn nghịch cảnh đến cho cuộc đời của chúng ta Đó chính là món quà tuyệt vời của vũ trụ Để giúp chúng ta trưởng thành hơn, giỏi giang hơn Có đúng không các anh chị? Đúng thì comment xuống bên dưới là đúng đi à Rất đúng thì comment xuống bên dưới là rất đúng Và Zig Sackler Zig Sackler là một trong những diễn giả mà Kiên rất thích Kiên ngưỡng mộ rất nhiều trainer diễn giả những người thành công Thì trong đó có Zig Sackler và Zig Ziglar có một câu nói rằng khi bạn nghiêm khắc với bản thân thì cuộc đời tự nhiên sẽ dễ dàng nhưng khi bạn dễ dàng với bản thân thì cuộc sống sẽ trở nên khó khăn đối với bạn các anh chị thấy câu nói này hay không ạ à? khi mà bạn nghiêm khắc với bản thân kỷ luật với bản thân thì cuộc sống sẽ tự nhiên sao dễ dàng nhưng khi bạn dễ dàng với bản thân sống một cách không có điều độ sống vô kỷ luật thì cuộc đời nó sẽ khó khăn lại với bạn và thường Kim có một câu nói nữa Kim rất thích là muốn thành công là phải tăng cái độ chịu khó lên và phải giảm cái độ khó chịu xuống muốn thành công phải tăng cái độ chịu khó lên và giảm cái độ khó chịu của mình xuống khi gặp vấn đề thì mình phải chịu khó lên đừng bao giờ oán trách đừng bao giờ khó chịu đừng bao giờ ca thán mà làm sao ạ à? tập cho mình cái khả năng chịu đựng người thành công thì cái cái chỉ số hành động của họ rất cao và khả năng chịu đựng gian khổ của họ rất tốt còn những người thất bại thì gặp vấn đề thì bắt đầu là than ván trách trời trách đất khóc lóc van xin hoặc là tìm những cách nào đó để vượt qua vấn đề mà một cách làm sao không mất công sức và khi đó họ sẽ phải chịu những trả giá rất nhiều do đó hãy nghiêm khắc với bản thân kỷ luật với bản thân thì cuộc đời sẽ dễ dàng với bạn nhưng khi bạn dễ dàng với bản thân sống vô kỷ luật thì tự nhiên cuộc đời nó sẽ rất khó khăn nhớ nha anh chị đây là kim chị nang để chúng ta vượt khó để tô luyện cho mình được cái tính cách kỷ luật thép